Chúng ta vẫn mãi tắc bật với cuộc sống Người thì đi tìm danh vọng Kẻ thì đi tìm sự bình yên Đặc biệt hơn luôn luôn tìm cho mình nụ cười Để có được niềm vui như bao người khác Cũng chính vì sự tìm kiếm đó Mà chúng ta học cách làm quen với sự thay đổi của từng người Học cách bình thản nhìn kẻ đến Người đi Suy cho cùng thì cuộc đời này chắc chở lắm Kẻ thì thiếu thốn Người dư thừa thì không tăng trọng Thôi thì kệ Đời ngắn ngủi lắm Năm tháng thì có dài hay không Thay vì sống trong mắt của người khác Chỉ bằng sống trong tim của mình trước đi đã